Đó không chỉ là hình ảnh một lãnh tụ dung dị và gần gũi, mà còn là tự tay viết lời kêu gọi toàn dân thực thể dục bằng văn phong hết sức bình dị và trong sáng. Trong đó có đoạn gói đồng bào toàn quốc, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập người dân yêu nước. Lời kêu gọi của người trở thành kim chỉ nam cho những phong trào thể dục thể thao